ra bảo vệ đòn sau lưng cho chui chưa biết mẹ duyên chui không thôi chui rồi đó lâu rồi thắng vô thắng nực thấy mờ đi tiếp đi trên này còn người nó bắn tới đây nghe ghê rồi chát rồi uhm. Dạ đi đi. Nhận, nhận đi với bê tâm mì nè. Dạ. Rồi con dạ, đi tới đây trước đi. Rồi tâm mì nhẫn với bà, bà, đi trước với dẫn em tâm mì. Rồi xuống đi. Quay đi quay đi. chào bá luôn không? Dạ mình đi tiếp nha. Mười con. Tự ờ, nhảy xuống. Rồi sau đó mình sẽ ngụy trang. Bây giờ lại hơi ít hơn. Ừ. À mình ngụy trang lại thì cái này cũng như là mình làm biểu diễn thôi biểu diễn thôi mình đá nhiều kìa nó mới hay hơn à, à, à, đó bây giờ cái hàng ở đâu lá thì mình nhiều rồi sau đó mình xuống lá á, đâu về con mình xuống á mình à, đừng có xuống như thế này nên kè xem mình dơ thẳng tay lên như này để khu cái bộ vai mình nhỏ lại đúng rồi đó bây giờ ha răng tốt hả kiểm tra kiểm tra lại kỹ lên đó dơ thẳng tay lên <laughs> đấy rồi ngồi xuống ha rồi rồi tạm biệt trọn ta ha thôi <laughs> luôn nha <laughs> nhớ về nha Wow, cô chú anh chị với em mình thấy ở đây có một sự đặc biệt đây ở đây